để giúp cho các bác chống được thầy thợ chống được máy phân âm nghe hột thì bác nào mà đã sở hữu cái đĩa này bên em rồi thì các bác cũng đã biết được cái sự hiệu quả của nó còn nếu mà bác nào mà chưa sở hữu thì các bác cứ xem hết video sau đó có gì thắc mắc các bác cứ alo với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn zalo với em gọi video cho em em sẽ test thử cho các bác xem cái đĩa một âm này xem nó có đúng là một âm hay không nha các bác nhá và với cái đĩa này thì em khẳng định là nó hoàn toàn là không tăng tích được chưa ạ nếu các bác không tin nữa thì các bác có thể mua dư ra một cái để rồi mình đập thử nó đi xem nó có tang hay không là biết ngay ấy mà đúng không ạ đĩa không tang thì giúp cho các bác đi chơi thì vừa an toàn mình tự tin đánh mà lại đạt hiệu quả lại chống được phân âm chống được thầy thợ máy phân âm nghe hột thì sau đây em xin phép sẽ được test thử một vài chén cho các bác để các bác nghe cùng em xem là cái cái chén cái dĩa này nó có phải là một âm không nha các bác nhá đây đây là chén chợ này còn đây là chén một âm này đây nha các bác nhá đây các bác nghe em thả hột thôi nhá được chưa ạ rồi các bác nghe thấy cái âm nó có khác không đây nhá rồi các bác nghe thấy cái âm nó có khác không ạ được chưa bây giờ em lắc thử cho bác này về tài hay về xỉu nó cũng sẽ chỉ có một âm thôi nha các bác nhá còn đây là chén trợ bây giờ em lắc thử cái chén trợ cho các bác này các nghe thấy nhiều âm không được chưa nghe thấy nó rất là nhiều âm đúng không ạ bây giờ em sẽ test thử cái chén một âm này cho các bác nhá thấy chưa được chưa ạ các bác có nghe thấy hai ba hột rơi xuống không hay là chỉ nghe thấy một âm như kiểu là một hột đang rơi xuống ấy đúng không ạ đó chính là cái lý do tại sao nó được gọi là chén một âm tại tại sao nó được gọi là cái chén tài xỉu một âm bởi vì là dù là mặt tài hay là mặt xỉu nó cũng có chỉ có duy nhất một âm thôi và ba hột nó rơi xuống mà các bác nghe như là một hột đúng không ạ thế thì làm sao mà thầy thợ nghe máy nghe hột tài xỉu được và máy phân âm phân được hột được ngoài tài xỉu ra thì bên em còn rất nhiều sản phẩm như là bầu cua sóc đĩa máy đánh bài ví đổi bài và hay game trên điện thoại các bác xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh like và chia sẻ giúp em đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất mà bên em đăng tải lên những cái sản phẩm mới nhất mà bên em ra để giúp cho các bác đi chơi tài xỉu các bác luôn luôn giành chiến thắng Video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.